và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này rồi cũng đã biết được cái sự hiệu quả và độ chính xác mà nó đem lại cho các bác rồi vậy nên là em cũng không cần phải nói nhiều nữa còn bác nào mà chưa biết đến với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này các bác cứ xem hết video chỗ nào không biết cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc kết bạn zalo với em một trong hai số điện thoại trên các bác trực tiếp muốn test hàng các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này đây đây là cái hột tài xỉu mà em đã làm cái miếng dán cảm ứng báo dung vào bên trong hột này rồi và hột này thì bọn em làm bằng mặt nhất vì vậy nên một lát nữa khi mà cứ nhất lên máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu không có nhất máy nó sẽ không báo và đối với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tăng này bao các bác ăn thua trẻ hột bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích các bác nhá đối với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tăng này các bác chơi hột của mình cũng được hoặc hột của người ta cũng được còn đây đây là cái máy báo dung đây là cái máy quét báo dung tài xỉu không tăng khi đi chơi các bác chỉ cần luôn đưa được bộ hột này vào cái máy này thì các bác cầm tay là các bác coi như đã nắm được phần thắng ở trong tay rồi và sau đây thì em xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cùng em cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tăng này đây cái máy này em sẽ để vào đây để cho nó dung cho các bác thấy bây giờ em xin phép được test thử một vài tiếng này đây là đang có mặt nhất lên này nên nó rung về như này đấy các bạn này đấy cứ có nhất thì nó sẽ rung như này nha trong này chắc chắn là sẽ có nhất này các bác này có nhất mình đánh gì các bác đánh xỉu đúng không ạ xỉu không có nhất này các bác này không có cái nó không rung luôn được chưa ạ cái này thì các bác có thể bỏ qua mình không chắc thì mình bỏ qua đi hoặc là mình ưng là về xỉu hay về tài thì mình sẽ tự đánh còn nếu không thì các bác cứ bỏ qua đó không có xỉu luôn à không có nhất luôn các bác nhá cái này có nhất này các bác này Đấy, có nhất là nó cứ rung liên tục như thế này là trong này chắc chắn là sẽ có xỉu rồi đó có nhất xỉu không có nhất cơ này cái chén này thì mình bỏ qua đó không nhất thì mình đánh tài cũng được cái này lại có nhất này các này nhất xỉu này đó không có nhất bỏ qua hoặc đánh tài nên tài không có nhất chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng và cái máy quét tài xỉu báo dung không tang này nó như thế nào ạ à? nó có chính xác không các bác em thì em không dám khẳng định là cái độ chính xác của nó đến 100% bởi vì khi mà mình chơi tài xỉu thì tất nhiên là sẽ có chén phản điều đấy là điều không thể tránh được rồi đúng không ạ phản đây là phản thế hột chứ không phải là máy báo sai các bác nhá